ti cái đấy nguyên trên lấy này vứt đi thôi nhưng đừng không cố cố cố đây chút là ngon này cái này cái này bên trong không cần cần không phải đi mua xăng đổ vào ấy có có dầu dầu dầu chứ không phải xăng cách ừ. có dầu sẵn này hả ừ. đây có dầu trong này có dầu sẵn này cái đấy dầu bảo quản đấy à đây yếu tố sẵn này không chỉ có một ít bảo quản cái đấy bảo quản để khỏi để lâu ngày cái bình nó rỉ ấy. đây là không vừa khóa cửa cũng không vừa khóa cửa thế kinh gì rồi sợ sợ không vừa nó phải đập cửa rồi mất chỉ thiếu một tí thôi thiếu một hai phân thì bà thì bỏ cái bà nó thì được vừa khít nói chung là với cứ 50 khi 50 phân là kéo vào được ở đổ bên kia mình đã quỳ xấu rồi nó xấu ý nếu có thì chỉ vướng ngay cái tay này thôi tay này nằm dọc nằm kiểu này cắt cái nổ thử cho nó chạy đấy bây giờ nó còn đổ dầu đấy còn ở đây nó không nổ này nhất này là dùng ờ, nhất thường đấy nào nhất bốn thì nhất xe máy thôi anh nhất xe máy à vâng đúng rồi nhất honda bốn thì đấy dạ thì lại pha không cái này có pha đâu cái này bốn thì mà ừ. có muốn theo đấy này dạ có muốn theo đấy này vâng. không có phễu dầu à? phễu dầu gì ờ, sợ không cái này có đổ nhất không hóa thế đi ừ. à giờ mới giờ mới đổ nhất vào trong giờ mới đổ nhất máy mới hết mà máy mới không có máy cũ máy cũ thì mua máy khác <laughs> cũ là máy bãi bên em ra là vẫn phải quay đâu em quay để đăng video ừ. lên rồi cho lên internet lên mạng giao hàng thế thế đích chính ra giao hàng ngay thì nào là bởi vì anh làm máy tính để quanh đây thôi vâng những cái dao cái này nó thì vào nghĩa lại không thể mua ừ. tủ ở trên xe Đây, tủ ở trên xe. Đây, lắp ờ, máy phát điện. KM8800T đặt thêm cái tủ ATS. Đây, giới thiệu với các bạn cái tủ ATS. pin này, lượng uh, sạc quy đấy automat Đây, chị hỏi cái là bây giờ ví dụ anh nói thì ống xả thì câu ra ngoài đường có được không? Dạ. nói thì ống xả câu ra ngoài đường được ăn được. Đấy, có nhiều nhà người ta còn đổ cái bô bô lớn của tô ấy. Đó, dạ, được rồi. Quên anh không bảo em là trên đấy có ai đổ không bên em có đồ không dạ. bên em có có cái bộ đồ không không Để ra quên trong mà anh qua đây mà anh không nghĩ ra bảo còn em kiếm luôn cho một cái bây giờ nhiên liệu rồi mình lấy tầm hai lít sợ không mua được máy à. tôi đi đâu nữa bây giờ về chẳng dùng cái gì được lấy lấy đóng lấy kìm lấy vào đây này đằng sau này kìm mới tôi vít chân đinh chân mình đây là mặt trước của máy này Đấy. Kama KD8800T còn rắc cam ATS này chưa đủ đấy xốp cái chân nó là dày thốt thúc cái chân hết này nó là dày tích như nào anh? à, có ắc quy nữa ừ. vâng từ nạp qua tủ đúng không từ nạp qua tủ vừa chạy vừa nạp bản thân nó là về chạy về nạp vâng đúng rồi còn nếu bình thường mà không ấy là nó tự nạp qua tủ gì nó có nạp qua địa lý không, cái này không, ừ, không, không này không phải cái này thì trung bình một tháng mà mình không, không dùng đấy cũng nên nổ tầm khoảng 10 15 phút nếu mà Thế không dùng tủ là thế còn nếu mà dùng tủ này là nó tự động nạp qua điện lưới được Đấy, ý nói ừ. gọi là khi mình không dùng cái này nhá thì điện lưới nó có nạp và bình thì không nhưng mà nếu mà dùng máy không thì nó sẽ không nạp nhưng mà anh dùng cái tủ này thì nó sẽ nạp ý là bây giờ không nổ máy thì con con nạp có có có ờ cái bình cái bình thấp hơn mười mấy 12 v ấy thì nó sẽ rộng nó nạp lên đây nó rộng nó ngắt vâng đúng rồi mình cái máng này máng này còn mình thiền cũng bên này cái đây nó cầm cái đồng hồ ấy cho anh đây đồng hồ mà có đèn led không hồ mới thì mới mới đo được tần số đo cái này nó có đồng hồ nó đo luôn mà rồi thì anh dùng ừ. đồng hồ vào năm của anh thì à, à. Ừ. anh giống chuẩn rồi thì nó sẽ hơn giống như đồng đi qua hai trăm hai mươi do là toàn hai trăm bốn mươi đấy ừ. thế là toàn phải giảm về là khoảng trên đấy khoảng một trăm mười thì thì thì điện ra là chuẩn là ừ. khoảng hai trăm hai mươi hai trăm hai mươi lăm có cái quạt à. nào không anh Sao? sách hộ em cái quạt đây cho đỡ nóng ừ. nóng ở dưới cầm bàn đấy sao ví dụ mất hết dầu nó chạy được khoảng bao nhiêu tiếng được không ví dụ chạy tải hết dầu nó chạy được bao nhiêu tiếng anh cải thường ấy. Ờ, cái này một giờ nó hết khoảng một lít đến ờ, một lít rưỡi dầu tùy ừ, theo cái nhu cầu thì đang hết dầu thì nó có điện cung cấp phát ra ngoài nữa không không cái này phải nổ nó mới có điện chứ con bình thường để thế này nó nó làm gì ra điện đâu à, tức là nó nằm vào bình vâng nó nằm vào bình để để đè đúng không nó đúng không? vâng đúng là nó chỉ ắc quy để đề nổ thôi ừ, chứ không phải là không phải là cái cái như kiểu cái ắc quy để chạy điện này phải nổ thì nó mới ra điện. Vâng đúng rồi. Nó động cơ nó nổ thì nó, điện kia nó vẫn nạp vào bình, ví dụ điện lưới mình nó vẫn nạp vào bình để để phục vụ cho đề này. Vâng. Hoặc cả khi quá trình máy này nó nổ lên nó cũng nạp vào đấy đúng không? Rồi đúng rồi anh. nhân viên thế của nhà toàn toàn phụ nữ đúng rồi cái này có cái này nó tiện hơn ừ. có cho nó anh anh hỏi bên kia là cái tủ dạng như nào nó không giống như thế này nó tủ to thế này tủ to này ba đèn của nó xếp ngang xếp ngang một cái là gì cái này là tủ tủ to đấy à, tủ to nhỏ nhỏ đấy không biết là nhưng mà cũng nhìn cũng không giống như nó có lại tủ nhỏ tí thôi không tủ to anh nhìn thấy to mà ừ. cũng hai lớp tủ hai lớp tủ to hai lớp nó đâu rồi dạ đã quy rồi âm dương hai đều hai cực rồi cái xong vào đây chứ không vào đây dạ đây, đây có ký hiệu đấy này, đây ọp này, ừ. quy quy start này, không đấy, mình nhìn đầu ký hiệu đặt mình đây thôi. Nó nó chẳng đi đâu. Đó, dạ, hai hai giây một cực mắt được lắm thôi, mà để đóng mất điện thôi. Dạ, sợ sợ sợ vào đăng kia trước đi, đăng lúc rồi. Không có ăn đi đâu. Chắc là lấy chung mắt ở đâu đấy rồi. Dạ. Điện 12V nữa mà. Đây À, cái dây này. Ừ. Những cái dây này nhỏ sợ nó có ấy ừ. không? Không, dây này là ấy của mạch thôi, còn cái điện ra mình này dùng ra dùng mình dây lớn. Ừ. Bây giờ điện lưới vào đâu đây? Điện lưới vào đây ạ. Đây hai dây hai cực điện lưới này. Chung cái thằng này. À? Vâng. Mình đấu thẳng vào đây, vặn ốc ra mình lưới mình dắt vào đây. Ừ. Còn hai đây là điện tải của à, máy nổ máy phát này. Trên có có có có chữ gen đấy, có chữ gen là máy nổ. Đấy, đây, còn chữ loát là tải ờ main đấy là điện điện lưới ừ. đúng rồi hai cực vào đấy rồi uh, vâng. ờ, cất cất cái này đi thử uh, cho nổ máy trước xem nào bên kia có cái gạt đấy gạt rồi gạt đó cái ổ khóa cũng có tí em cho cái này là ra nhé rồi nó từ nổ lên bây giờ đang à, đổ ATF này đấy đèn lấy đèn ra đấy <coughs> ra điện này cũng lấy đèn ra tôi đèn ra cái này là dùng thử thôi bây giờ cho điện đấy vào sao nó ngắt không <coughs> còn phần cây kích các thứ xử lý xong kết nối xong rồi xong rồi nó có nó có gen một gen hai nhỉ thì thức chiều cho vào đấy anh chiều mới cho vào chỉ cho anh nấu thử xong phát chết ok phát cho nó cho vào thì nó dễ hơn là kinh xuống rồi đừng về không cái này vào thì chắc là ba anh em cho vào được mà vào thì nó dễ hơn ừ. cần thiết thì vào cái méo cái đi là vào được là xem một này đi một tí cái này tao mới đắp vào thôi mà à. đục ra nhỉ à, nó phát nó đóng vâng, đây rồi, đóng vào ra đây rồi con nó. lấy ra kìa. lấy ra con một trong hai cái Con này à đây có cổng 12V nữa. Vâng, có cổng 12V sạc bình. Ừ. động bình thường không sóc đấu ừ. <laughs> biết cách đấu là được mà mơ này có khí hiệu hết đấy cái kia hết rồi cái đó vâng. còn khó hơn thế nào <laughs> sao à, cái đấy bộ cảm biến à, điện anh chia đấu lại đấy nó chỉ đeo tạm thời nhưng mà lười cái đấy điện 220 đấy điện 220 Ủa, điện 220 ra sản chẳng biết sao đây gửi cho điện hai cái này hả hai cái này cái này của pin tôi cho 90 nghìn hay là bộ ờ, cảm biến để nó sáng nhà máy nhưng mà không mua thì nó gửi về <laughs> không mua nó gửi về ờ, thế mình chắc biết thế phải thôi đằng nào nó cảm biến thì chắc được bóng điện thì cảm biến bóng điện đúng rồi cảm biến bóng điện bốn lòng thì một chiếc đây chỗ này cái cảm biến gì đó lưới đây đúng không đấy là điện lưới nó cắm điện lưới vào đây rồi đấy thế còn một cái dây từ ấy cho nó cho một cái dây điện để đấu từ điện ra đây cái dắt kia này trong cái túi ờ, đấy mấy con thằng nào nó bé hơn thì đâu không lấy dây to to thì cũng được còn bác ý là bây giờ đây chỉ là tạm thời thôi à, thì cứ đấu chứ ờ, còn chấp đấu phải dùng dây to hết chứ vâng

cái cái chỗ này này anh thò cái covid đây anh đẩy ra này anh đẩy cái nắp ừ. nhựa ra vâng đây. Ừ. không bên bên ngoài đây đây đây đấy cái này đây đẩy cái đấy ra cái này đây cái nhựa chụp ờ, đây cái chụp vào đúng không cái này lúc nãy không lòn hẳn vào trong luôn đây là em đấu tặng mình lúc nào mình mà đấu sật đấu dây điện khác thì nó quay dây này cho nó rồi, rồi, cái đấy biết là đây là đấu tặng đây chỉ cần biết là thử cho anh test tổng rồi cần đây là điện lưới này, tên này điện lưới hai cái sợi này để lắp uh, dây điện của máy phát điện đấy và dưới này sẽ dùng điện tải cái sợi kia là sợi gì nào? hai dây mới vào ừ, vâng vào đây cái này vào đây đây là điện à, sợi này là máy phát điện vào dạ, Còn, vâng, tủ sạc đây đắt là cái đắt nhất là hai cái cục vuông vuông vậy <laughs> cái bo mạch của nó ở đây đâu ừ. đấy điểm cái mút cục này được cắm điện này ra đấy nó <coughs> Ừ. cái này nhiều khi đêm hôm đỡ phải dậy bật tự động nó bật mất là tự nó lên à? vâng nó nó nổ rồi à? đúng rồi mất điện tự nó nổ à? đúng rồi mà có điện là tự nó tắt mất được trên dưới cái là nó tự động máy thôi Tôi hiểu ý chưa? Đấy, nó mới đắt ở thêm cái bồn kìa. Không, cái này thì chỉ cần kết nối trực tiếp vào làm cái cầu dao đảo chiều nữa là được mất điện này chuyển qua điện ờ, máy phát là được nếu như không có bộ kia là dùng cầu ra làm đúng sao? rồi thế là nhanh nhanh thì là nhanh hơn đỡ tốn kém hơn đây coi như là cái máy phát điện này gì nữa đây máy phát điện đấy cũng rồi, bình thường thì chỉ cần mỗi cái này và cái cầu ra đảo chiều là xong nhà anh trước là đã thiết kế cái cầu ra đảo chiều để cắm máy phát rồi thế nhưng mà bây giờ thì thấy nó cũng rất, rất là phức tạp vì nhà mình nó là có hai đồng hồ thôi có nghĩa đo là vừa khít rồi trên trên thì trên thì rồi thì sẽ cái kích thước ờ, người như cảm giác kiểu nhỏ này. Không, cái này vừa gần khít nhưng mà máy em để trong không nhân không nhân chật như này nó vọng lắm. Ngồi chỗ khoa khoa đấy. Làm cái cửa sổ.

vừa thì vừa cái chân cái chân cái chân cái lồi còn vẫn còn rộng thằng ấy cái gì cả tính trước đấy kiểu ờ, thiết kế vừa để mua lúc xây cái này tao ông bảo nó rất là quái nhưng mà cái này anh phải thiết kế cái cửa sổ ngoài nữa cho nó thoáng ấy. Chứ không bí quá, nó vọng. Được chẳng ừ đi ừ ờ, ờ. mất tầm tiếng nửa tiếng thôi cùng vâng. lắm là mất được ba tiếng hai năm giờ đến ba giờ hôm nay mất vài nhất là từ năm bảy giờ đến mười một giờ ba tiếng càng nhất đó năm giờ đến ba giờ chiều năm giờ sáng này nhưng mà mình cũng không đổ cam như thế yếu lắm luôn mất năm là mất được vài lần như thế cứ còn mất nửa tiếng thì là chuẩn cơm nữa năm nay là vẫn chưa thấy ừ. năm nay chưa thấy mất ở đây mất có hai ngày nhiều chỗ không đang nói đang nói đột ngột đây này mới hôm nay sáng nay còn trâu đấy mất rồi thế. hôm qua thì à, tối qua thì bình thái với bình khê mất cái ông ăn vinh họ lên đây sửa máy tính nó cả một đêm tôi mất điện các cháu ngồi góc không ngủ nổi đi đúng rồi trời này mà tôi không có điều hòa không có quạt thì ra có cây ngồi này. cây ngồi nóng kéo lên ừ. thôi như thì lấy cái tao à chứ giá thì ít tiền chứ đi con này là cách âm nó tốt hơn con 5 kg rồi con sáu năm sáu năm không không t nào đúng rồi con này cách âm nó tốt hơn ừ. đây là máy à, sau khi chúng tôi đã đấu xong à, cái tủ ATS này đây. đây là có mạch sạc với à, các các thứ xong hết này có cái đai gắn vào nữa cho nó gọn anh đây cái này đây, đây sau rồi chúng ta sẽ test thử anh anh anh rút cái điện lưới ra giúp em này Vâng, cái này là chúng tôi đang... Tắt công tác đi được Ờ, cũng được ạ. Cũng mô phỏng là cái quá trình là mất... Nó, xông xong điện không? Rút ra thấy rút, rút ra là hoàn toàn đi. Đấy. Thế này là mất điện này này. Đấy. Đấy. Phát nó từ đề nổ lên. bát điện lúc bắt điện nó sẽ tự động đầy nổ có cái mạch sạc này bắt từ auto charger này đấy, nó tự động nó sạc ắc quy lúc ắc quy yếu điện